lo wa ye yam e tu man tum do be do ba la ta ta Thank you. Mekla beja po